À, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình thì ở ờ, mình là phòng 26 đây đó thì uh, hôm nay mình sẽ share cho anh em uh, một số uh, IP đam 5 giây nha ok thì uh, mình có nhận uh, làm uh, no name 5 giây cho anh em uh, chỉ cần uh, ID card với lại uh, cái uh, app của anh em thôi không cần uh, đá checkpoint uh, tin giá nha ok thì uh, anh em cần thì uh, liên hệ Zalo hoặc là Facebook của mình nha ok AB thì uh, mình sẽ để dưới phòng mô tả ok clip này kết thúc cho anh em uh, buổi chơi vui vẻ nha